Xin chào mừng quý thầy cô đã đến với video hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm thay đổi số điện thoại nhận thông báo trực tuyến. Tại thanh trình duyệt, truy cập vào website vnedu.vn. Đăng nhập vào hệ thống. Sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Tại trang chủ, chọn Start. Chọn sổ liên lạc điện tử. Đăng ký gói cước. Nếu phụ huynh muốn thay đổi số điện thoại nhận thông báo, chọn học sinh và sửa thông tin, cập nhật tên phụ huynh đăng ký. Nhập số điện thoại phụ huynh muốn thay đổi và cập nhật. Cảm ơn quý thầy cô đã sử dụng hệ thống trực tuyến thông minh, sản phẩm thuộc hệ sinh thái giáo dục do VNPT cung cấp. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.